Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo nhé. Thì uh, trong video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em uh, và đưa lên tỷ lệ kèo uh, uh, chuẩn nhất cho anh em cái trận đấu giữa Bonchum với Leipzig. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 21 giờ 30 uh, tối hôm nay nhé anh em. Đấy thì uh, cùng giờ với trận đấu này cũng như là là vào lúc 10 giờ hoặc là rạng sáng ngày mai thì sẽ có rất nhiều trận đấu khác từ các giải hàng đầu quốc gia được diễn ra đấy thì những trận đấu đó tiến cũng đã lựa chọn được ba trận đấu để lên cho anh em tại cái kênh uh, tiến soi kèo đây thì anh em có thể tham khảo những cái mã kèo đó tại cái kênh uh, tiến soi kèo này nhé đấy thì tiến đã lên cho anh em những cái trận đấu như là Udinese với AC Milan à, diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 19 này đấy rồi Chelsea với Everton diễn ra vào lúc 0 giờ 30 cũng rạng sáng ngày 19 luôn rồi xong tên Tottenham vào lúc 10 giờ tối hôm nay này đấy cùng với đó là cái trận chung kết giữa U20 tăng với U20 Iraq à, vào 9 giờ tối nay đấy thì những trận đấu này anh em muốn tham khảo được những cái mã kèo này thì anh em cứ ờ, vào cái kênh tiếng số kèo để tham khảo nhé còn muốn lấy được những cái mã kèo chuẩn hơn mã kèo chính xác hơn thì cứ liên hệ cho tiếng qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiếng có để ở phía dưới góc màn hình trong cái video này đấy thì uh, quay lại với cái video uh, à, ngày hôm nay thì Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em cái trận đấu Bo Chum với Lấp Zip và trước khi nói về trận đấu này anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cuộc đấu đầu này nha đây để anh em thấy này hiện tại à, à, hiện tại có rất nhiều mã kèo cho cuộc đối đầu này luôn như là zip chấp uh, à, Bo Chum với mức chấp là một hòa này rồi nửa một rồi 1.25 này 1.5 này đấy bên cạnh đó mã kèo tài xỉu cũng khá là cao nè anh em 2.5 2.75 ba hòa rồi 3.25 này đó rồi mắc kèo tỷ số nữa đấy thì thì do tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm à, trước một ngày để cho cái kênh YouTube đề xuất cái kênh à, đề xuất cái kênh của Tiến ấy để cho anh em có thể tìm được cái video nhận định về cái cuộc đối đầu của hai đội này đấy cho nên à, hiện tại chưa có được những cái mã kèo gốc như là kèo thẻ từ nhà cái nha anh em đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn à, vào ngày 18 à, tháng 3 vào ngày 18 tháng 3 trận này đá vào lúc 9 giờ 30 tối thì tầm trưa chiều ngày 18 tháng 3 thôi chắc chắn sẽ có được những cái mã kèo thẻ kèo gốc kèo cả hai đội ghi bàn hay là kèo gung gì đó đấy có rất nhiều mã kèo cho anh em vào luôn nhưng hiện tại với bấy nhiêu mã kèo thì tiến sẽ uh, đưa lên những cái mã kèo cũng như cái sự lựa chọn của tiến và phân tích về cái trận đấu này cho anh em tham khảo nếu mà anh em thấy hợp ý trùng máu thì anh em vào với tiến ok <coughs> thì với những mã kèo hiện tại trước khi mà mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo tiến chọn cho anh em thì uh, anh em hãy uh, nghe tiến tâm sự một chút về những cái ý kiến của anh em thời gian này nhé thì dạo gần đây có nhiều anh em hỏi tiến là là à, tiếng hay nói trên youtube là những cái mã kèo mà tiến đưa ra để tham khảo trên youtube là sao mà mà trong nhóm kèo chuẩn là sao rồi vào nhóm có lấy phí không đó thì nó thật với anh em tiếng cũng như các anh em thôi nhưng mà tiếng khác ở cái chỗ là là cái người đam mê bóng đá cũng như là am hiểu nhiều về bóng đá này à, và có nhiều cái thông tin à, à, chuẩn hơn anh em đó và những cái thông tin đó ở đâu thì tiếng sẽ không tiện nói ra và tiếng tiếng là một cái người mà mà chuyên nhận định sâu kèo về bóng đá nên tiếng có có kinh nghiệm là cái chuyện nó tất nhiên anh em đấy nếu như mà anh em tự chơi ấy, anh em thích mã nào anh em vào mã đó đi anh em thấy cái này kèo trên chấp cao quá anh em tự tin anh em đá vào nó đi đó hoặc là là là uh, anh em là fan của Leipzig rồi anh em muốn đầu tư vào Leipzig đó kiểu như anh em chơi anh em thích đội nào chơi đội đó thì cái đó tỷ thắng trên 50 50 thôi còn đối với tiếng thì khi mà vào một cái mã kèo nào đó hoặc là đưa lên cho anh em tham khảo một cái kèo nào đó cho dù là cho kèo sớm hay kèo chuẩn trong nhóm thì tất nhiên tiếng đều phân tích cũng như là nhận định sau kèo và trận đấu rất là kỹ đó rất là kỹ luôn rồi xong mới đưa ra những cái mắc kèo mà chuẩn nhất cho anh em tham khảo đấy vì tiến lên cho anh em cái trận đấu này khá sớm nên lúc nào cũng tiến cũng bảo là là cho anh em tham khảo thôi vì chắc chắn là trước giờ bóng lăn cái đội hình ra sân cũng như là các mã kèo nó sẽ có cái sự xáo trộn với nhau đấy thì hiện tại chưa có nhiều cái cái thông tin chính thức nên tiến mới gọi trên video youtube thì lên sớm nên nên tham khảo chủ yếu là cho anh em tìm kiếm được cái video này để cho anh em uh, tham khảo về các mã kèo trong cái trận đấu này thôi đấy vì thì để vào cái nhóm của tiến để vào nhóm của tiến để nhận được cái mã kèo chuẩn nhất chứ giờ bốn lần ấy thì à, chỉ cần hai cái điều kiện là anh em có thể vào nhé và nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí luôn đấy còn hai cái điều kiện đó là thứ nhất anh em có phải phải có một cái số vốn ít nhất là từ một hai củ trở lên đấy thì với cái số vốn một hai củ tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em cũng như là bảo anh em dần lại các mã kèo tỷ số cũng như là mã kèo gốc kèo gung này nọ các kiểu để cho anh em dễ kiếm lãi nhất đấy còn nếu anh em cầm vào trăm vài trăm vào nhóm thì chắc chắn tiến sẽ không thể nào mà chia kèo cho anh em được đó không lẽ kia anh em vào cái kèo chấp một hai trăm rồi vào mắc kèo tỷ số một hai trăm đấy chơi như vậy thì thì làm cái gì để có lời có lãi được đúng không anh em đó còn nhiều anh em cứ lấy vô lấy kèo để chơi bên ngoài qua thầu qua cò qua cò thì thì tiếng nó thật với anh em chứ anh em chơi gì là chơi ngu đấy chơi qua thầu qua cò thì thì chơi ngu chứ còn gì nữa đúng không chơi trên trang này ăn rất là cao luôn như mức chấp đất dít chấp một hòa ăn 0.95 đó bỏ một củ ra nếu thắng ăn được 950k mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ đây với cái mức chấp ngọt hòa luôn thằng thầu thằng cò mấy nó nó chỉ cho anh em ăn cái mức 0.7 0.8 thôi đấy anh em thắng kèo thì thì nó sẽ cắn được một khúc từ anh em anh em thua thì thì nó vẫn kiếm được hoa hồng chỉ anh em là người bị thiệt thôi đó chi ngu đúng không anh em thì tiếng mà có nói chuyện gì xúc phạm tới mạo phạm tới anh em ấy thì anh em bỏ qua cho tiếng nhá tại vì tiếng à, ờ, chỉ nói thật lòng những gì mà tiếng suy nghĩ thôi đấy chi ngu thì nói chi ngu thôi chứ không có gì hết nếu như mà anh em xem được cái video này của Tiến anh em hiểu rõ về những cái vấn đề chơi qua thầu qua cò mà mà Tiến nói nếu mà chuẩn chính xác thì anh em nên bỏ ngay cái việc đó đi đó vừa dễ rất dễ mang nợ luôn vì chơi qua, qua miệng mà rất dễ mang nợ luôn đấy và rồi chưa nói đến việc là dính líu đến cái vấn đề pháp luật nữa đó pháp luật lần này nó đang rất là căng anh em nó đang rất là căng về cái vấn đề mà thầu cò đấy nó bắt rất là nhiều người rồi đúng không thà tự chơi trên trang thắng thua cũng không ai biết không có phiền không đụng chạm đến ai hết đó anh em chơi như vậy mới mới mới ok mà à, trong khi đó anh em còn được vào cái nhóm của tiến để cùng anh em khác chia sẻ này rồi rồi sau các mã kèo mà tiến đưa ra đó có thêm nhiều kinh nghiệm nữa chơi như vậy thì nó ok không đúng không anh em đấy thì nó tóm lại anh em cần vào nhóm đạt đủ hai cái điều kiện của tiến có một hai cũ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng để có xài cái chuyển khoản online để có thể đăng ký trên trang để chơi đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram tiến để ở phía dưới màn hình góc video này ok thì với những mắc kèo hiện tại tiến sẽ đưa lên trước khi mà đưa cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến uh, đi qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này đây thì trước mắt anh em có thấy này à, đây chỉ là cái đội hình dự kiến thôi nha anh em nhớ nha đây chỉ là cái hình đội hình dự kiến mà các chuyên gia nhận định cũng như là là à, à, chuyên gia nhận định đưa lên cho anh em tham khảo mà thôi chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một phút là những đội hình này sẽ không bao giờ chính xác mà nó sẽ thay đổi xáo trộn rất là nhiều đó anh em nhớ nha thì đây là cái đội hình ga xăng dự kiến tiến sẽ nối sâu cho anh em này đội chủ nhà bo chum sẽ ra sân với cái sơ đồ là 4231 và cái tiền đạo cấm trong cái uh, đội hình này đó chính là Herman thì cái tiền đạo mang áo số 33 này của cái thằng Bo Chum anh em thấy dạo gần đây cái hàng tiền đạo của Bo Chum thi đấu phải nói rất là tệ luôn khi mà mà không có được cái bàn thắng nào trong bốn trận đấu liên tiếp riêng ở trận gần nhất thì Bo Chum lại có uh, được một chiến thắng uh, không trước con thôi nhưng mà trước đó anh em thấy đó bốn trận liên tiếp không có bàn thắng luôn một cái hàng tiền đạo thi đấu uh, khá là tệ khá là khá là tệ khá là tù luôn đấy anh em đó và trong trận đấu này uh, uh, huấn luyện viên Les sẽ không có được ba sự phục vụ do do bị chấn thương cho bình phục đấy còn về đội khách về đội khách Leipzig sẽ ra sân với cũng là sơ đồ 4231 và cái tiền đạo cấm trong cái trận đấu này đó chính là Ander Silva cùng với đó là cái bộ ba tiền vệ uh, quen thuộc đó là Sobolai này cùng với đó là Forbes này đó cùng với đó là Timo Werner đấy thì à, ở trận đấu này huấn luyện viên Go của Leipzig cũng sẽ mắc đến bốn cầu thủ do chấn thương đấy và tí nhắc lại đây chỉ là những cái thông tin dự kiến thôi đội hình dự kiến thôi nên chắc chắn sẽ chưa có gì là là chắc chắn hết để anh em nhớ nhé có khi là là trước giờ bóng lăn cái cầu thủ này bình phục chấn thương là huấn luyện viên sẽ do ra sân luôn đó nên anh em chỉ cần à, biết sơ về cái vấn đề đội hình thôi không cần biết quá sâu đâu đấy còn nhìn về các bảng xếp hạng thì à, hai đội này đang là một trời một vực trên cái bảng xếp hạng nha anh em đây đội khách Leipzig tiến sẽ nói về đội khách Leipzig trước Leipzig đang có được 45 điểm sau 24 vòng đấu 13 thắng 6 hòa và có 5 thất bại à, với 49 bàn thắng và để thủng lưới 29 bàn thì với cái thành tích của thằng Leipzig hiện tại thì trên cái bảng xếp hạng này thì hoàn toàn còn cái cơ hội để để cạnh tranh ngôi vô địch của Bayern cũng như là Dortmund nha anh em đó phía sau còn có Union Berlin cũng như là Freiburg này cũng có cùng 45 điểm luôn nhưng xếp sau do kém về hiệu số đấy cái bảng xếp hạng tại Bundesliga đang rất là căng thẳng về cái cái cái uh, uh, cái cuộc đua ngôi vô địch luôn đang rất là hấp dẫn luôn nha anh em đấy chỉ chênh lệch nhau từ 5 đến 6 7 điểm mà thôi đấy <coughs> thì mọi mọi cái cơ hội để vô địch đều chia đều cho các đội ok anh em nhớ nhá thì thì quay lại với cái thằng đội chủ nhà Bo chim thì đang đứng ở ờ, gần cuối bảng xếp hạng khi chỉ có được 22 ờ, điểm sau 24 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 14 mà thôi đấy thì cái vị trí mà gớt hạng gần nhất à, gớt hạng gần nhất là vị trí của thằng John Kê với vị trí thứ 17 này đang có được 20 điểm sau 24 vòng đấu chỉ à, thằng Bo chim này chỉ kém thằng John Kê 04 với hai điểm cách biệt mà thôi đấy chỉ cần một một một trận đấu thôi chỉ qua một trận đấu thì chắc chắn cái bảng xếp hạng này nó sẽ thay đổi rất là nhiều anh em thấy đấy khi mà cái thằng ở cuối bảng xếp hạng cũng là Fortingham cũng đã có đến 19 điểm rồi chỉ kém cái thằng bo chim này 3 điểm mà thôi trong khi đó cái hiệu số bàn thắng cũng như bàn thua của nó là còn tốt hơn bo chim nhiều đấy thì vì vậy mà chỉ với một trận đấu thôi chắc chắn sẽ xáo trộn cái cái bảng xếp hạng rất là nhiều và mọi nguy cơ vẫn đến đối với thằng bo chim đó và cái tỷ lệ mà thể hồng bữa chim này rất hẳn là cao khi mà dạo gần đây nó khi đấu không được tốt đó nhưng mà cũng nhờ cái chiến thắng mới đây nhất như tiếng vừa mới nói hai không trước con này đã giúp Trần Bo chim từ vị trí uh, nhóm cầm đèn đỏ vươn lên được cái vị trí thứ uh, ờ, 14 trên bảng xếp hạng này đấy đó là cũng một cái cái cái phần nào đó động lực dành cho thằng Bo chim đúng không anh em còn về ban về về cái thằng uh, Leipzig thì anh em thấy này sau khi mà có trận thua muối mặt trước cái thằng Man City 7-0 ở trận lượt về vừa rồi thì xét về cái trình độ cũng như về đẳng cấp con người chắc chắn Leipzig sẽ không thể so được với Man City anh em đó Man City là ở một cái tầm khác rồi anh em biết mà đúng không đấy và với cái lối chơi tấn công dồn dập của Man City trên sân nhà thì Leipzig đã phải bị vỡ trận ở trận đấu này và nhận thất bại đến 0-7 đó trước đó tại Bundesliga ở 5 ờ, trận gần nhất thì Leipzig có đến 3 chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước cái đội ờ, cạnh tranh ngôi vô địch là Dortmund với tỷ số sát nút 2-1 mà thôi đó cái, cái thành tích của cái thằng à, Leipzig này đang thi đấu cũng khá là tốt không đến nổi tệ nha anh em và hàng tiền đạo của Leipzig cũng đang thi đấu rất là đồng đều và ghi bàn đều đều trong mỗi trận luôn đấy và và xét về mọi mặt cũng như là cái uh, thành tích phong độ của hai đội này thì với một phần với một phần quan trọng nhất là thằng Leipzig vừa mới đổi thua thằng Man City 7-0 chắc chắn là là nó sẽ lấy lại cái lòng tin của người hâm mộ bằng một cái chiến thắng đậm trước cái thằng bo chum này đó đặc biệt là bo chum đang có một cái phong độ không được tốt đó anh em thấy này khi mà thắng 7 năm thắng 1 ở trong 6 trận đấu gần nhất chắc chắn là Leipzig này nó sẽ uh, hủy diệt không bao chung đêm nay để cho lấy lại cái lòng tin của người hâm mộ đấy vì vậy so xét vào những gì thì trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em cho tiến sẽ cho anh em xem thêm qua về cái thành tích đối đầu này đó ở bốn trận đối đầu gần nhất anh em thấy đấy Leipzig đều thắng đều là bốn trận thắng chứ không bao chum luôn và bao chum đều không thể ghi được một bàn thắng nào vào lưới thằng Leipzig ở bốn trận đối đầu gần nhất hết đấy trong đó có hai chiến thắng đậm 4-0 này rồi 3-0 này đó gồm 1-0 này chiến thắng rất là đậm luôn riêng ở trận lượt đi riêng ở trận lượt đi Bundesliga mùa này thôi là thằng Leipzig nó đã hủy diệt Bochum 4-0 trên sân nhà rồi đây tiến sẽ cho anh em xem sơ qua này ở trận đấu này thằng ờ, Leipzig có mức chấp rất là cao với mức chấp là 1.75 trước Bochum đó, anh em thấy không và ở trận đấu này thằng Leipzig đã kiểm soát bóng rất là khủng luôn với 70% so với 30% của Bochum và tung ra được đến 19 17 pha điểm, 17 pha dứt điểm luôn với 9 pha gây nguy hiểm này. Đó và Bochum ở trận đấu này tổng cộng chỉ ghi được uh, chỉ chỉ có được cái hai pha dứt điểm trước khung thành đối phương mà thôi đó đếp chích là ép ép săn hoàn toàn luôn em và có chiến thắng rất là đậm 4-0 trước bo Bochum đấy và quay về cái trận lượt về này cũng với cái trận thua muối mặt trước Man City chắc chắn là Leipzig sẽ làm tất cả để hủy diệt bo Bochum để lấy được lòng tin người mộ anh em nếu mà thấy tiếng nói đúng cũng như là sau đây tiến sẽ đưa cái tỷ lệ kèo cho anh em tham khảo nếu mà thấy hợp máu thì anh em cứ vào nhé còn không anh em có thể đánh ngược lại đó cũng có thể anh em xem như tham khảo thôi ok cho anh em đấy ok thì với cái mã kèo này cũng như những gì tiến đã phân tích thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này đây Tiến sẽ chốt nhanh cho anh em hai cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này nhé. Ở trận đấu này Tiến sẽ không cho anh em mã kèo gốc anh em nhớ nhé. Vì cái hàng hậu vệ của Bochum thi đấu rất là là tệ nên ờ, còn cái phần của thằng Leipzig chắc chắn ở trận đấu này sẽ sẽ ép sân ở giữa sân thôi ép ở giữa sân và, và kịp sóc bóng cũng như là tấn công chính diện của uh, cộng môn đối phương thôi nên chắc chắn sẽ sẽ rất ít cái quả phạt góc thường á cái quả phạt góc chỉ xuất hiện từ các đội bóng mà chơi tấn công từ hai bên cánh anh em đó cho nên ở trận này tiến sẽ không ưu tiên anh em vào cờ góc nha mà tiến sẽ cho anh em vào cái mức chấp là Leipzig chấp một cả trận này cùng với đó là anh em vào cho tiến cái mã kèo tài tài 2.75 cả trận đấy chỉ duy nhất là hai mã kèo này thôi nha anh em hết dít chấp một hòa cả chặn cùng với mã tài 2.75 cả chặn đấy thì anh em cứ nếu mà tin tưởng thấy nhận định của tiếng đúng thì cứ đầu tư vào hai cái mã kèo này còn thấy nhận định mà mà phân tích của tiếng sai thì có thể vào ngược lại anh em nhớ nhé đấy ok thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiếng đưa lên cho anh em khá là sớm để cho anh em tham khảo anh em nhớ tham khảo thôi anh em thấy hợp máu trùng mỹ thì anh em vào còn không thì thôi còn những mã kèo chuẩn hơn chắc chắn là trước giờ bóng lăn khi mà tiến biết được uh, tầm 30 phút đến một tiếng ấy khi mà tiến biết được cái đội hình gã sân này rồi cầu thủ nào chấn thương rồi chơi với sơ đồ gì đó rồi Leipzig có chơi với công toàn tập không hay là là chỉ dưỡng sức thôi chỉ thắng tối thiểu một hai bàn thôi đó khi mà biết được các thông tin về cầu thủ và đội hình lúc đó tiến mới chắc chắn là đưa lên những cái mã kèo nó chuẩn hơn cho anh em đó thì là trước giờ bóng lăn 30 phút đến một tiếng tiến sẽ đẩy các mã kèo này lên trên nhóm đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo đó và Tiến đã nói đầu video rồi để vào nhóm của Tiến thì nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí không thu lọc lá tình em nhưng sẽ có hai cái điều kiện để bắt buộc anh em phải có để vào nhóm của Tiến thứ nhất là phải có một cái số vốn một hai củ trở lên đó ít nhất là một hai ba củ trở lên nhớ nha anh em còn anh em cầm vài trăm thì tốt nhất đừng có đó đừng có tìm đến tiến làm gì hết đấy còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến mà để được chơi cùng trang với tiến bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online cũng như là cái chuyển tiền online đấy anh em nhớ nhá anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có sạc internet internet banking chuyển tiền online đấy thì anh em đạt được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram ở phía dưới góc màn hình trong cái video này đấy tiến sẽ lập tức đưa anh em vào nhóm miễn phí và và cùng anh em uh, và anh em sẽ cùng tiến chinh chiến ở những cái trận đấu phía trước đấy những trận đấu phía trước còn dài lắm em sắp tới còn cái Euro rồi giải châu Á rồi châu Âu nói chung là rất là nhiều giải đấu hấp dẫn luôn đó chưa nói đến là là sắp tết những trận uh, tứ kết bán kết ờ, rồi chung kết c 1 nữa đó những trận đấu rất là hấp dẫn nha ok anh em mà đặc biệt anh em mà thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn cùng đồng hành với tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến nếu như mà đã đáp ứng được hai cái điều kiện này nhá ok thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng đã chốt là hai mã kèo cho anh em và uh, tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây nha anh em đây và tiến cũng sẽ uh, uh, chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư và anh em cũng đừng quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá à mà tiếng quên nói anh em cái kênh này là kênh mới lập của tiếng nên nếu mà anh em tìm không ra được cái kênh tiếng bóng đá anh em có thể bấm cái tên miền tiếng bóng đá 68 anh em bấm trực tiếp lên cái kênh ờ, cái thanh tìm kiếm của youtube là tiếng bóng đá 68 ghi liên tiếp không cách là sẽ ra được cái kênh tiếng bóng đá này nhá đấy anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh này của châu tiến nha tiến sẽ đưa nhiều cái video nhận định lên đây cho anh em à, và để cái cách thứ hai cái cách thứ hai là anh em tìm cái kênh chính của tiến đó chính là cái kênh tiến soi kèo đây tiếng số kèo thì hiện tại cái kênh này đã có được 830 sub rồi sắp đạt cái mốc là 1k sub rồi đấy nên anh em nhớ để lại luôn một cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho cái kênh tiếng sau kèo này mau đạt cái móng 1k sub để cho tiếng có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều cái video để cho anh em ờ, có thêm nhiều mã kèo để năm chơi ok cho anh em đấy và cái cách mà tìm cái kênh tiếng bóng đá thứ hai là anh em vào cái kênh này xong anh em nhìn phía dưới cái kênh này sẽ thấy tìm đến cái phần chữ kênh đấy anh em ấn vào rồi sẽ thấy đề xuất cái tên ờ, kênh tiếng bóng đá ngay ok thì ờ, lại một lần nữa tiến xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư và chúc anh em có một ngày mới tốt lành nhé